nói nhiều hơn là cảm ơn toàn thể các các bạn anh chị và bên hương của trung cư của chúng tôi cuối cùng là xin chúc toàn thể à, quý vị trong buổi tối à, vui vẻ và tràn đầy những bài hát bài tặng với hát bài đấy hát bài tặng với vậy nhá sao sao sao thế uống đi xin kiếm sao uống xong nhiều chứ cứ đây thằng đây là thằng cổ đây là thằng rắc này cái đầu lúc lúc cái lên cái không đáng lo địa vợ chồng là thành hôn ở đà nẵng nhưng mà sang đây chưa có bữa cơm để mà mọi người hôm nay nhân tiện cháu tròn thì cô chú cơm cùng với cháu như cũng là một hạnh phúc của vợ chồng đức phật và cô địa phương nhưng mà cô chú ờ, tổ chức gọn nhẹ và nóng mời những anh em bạn bè cốt đón và tôi cũng xin được giới thiệu là chú tập ở địa phương lên đây nói được cái cảm xúc cảnh của mình để uh, chia sẻ và cảm ơn mọi người và hy vọng thì cũng cô, thương có những cái thông tin tình cảm ờ, thưa toàn thể các chú các bác các anh các chị cùng với các bạn à, hôm nay là ngày vui của gia đình chúng tôi và cũng là ngày đầy tháng của cháu ờ, vũ anh trà không biết nói gì hơn là cảm ơn toàn thể các các bạn anh chị và cái dự của và chung vui của gia đình